chờ ơi lâu lắm rồi mới gặp được cái lớp K01 thân yêu của tôi 3 tuần rồi mà tôi nhớ quá trời nhớ luôn mà tại vì à... mấy bạn kia không vào học nữa cô hả con con đang học gì á ân thảo ở nhà mà thằng đỗ kia mở mic lên thảo ơi dạ con ghi phép à, toán ở trong suy, suy cái nhóm học đường á con ghi ra sách hết luôn rồi giỏi vậy ta con học hết bài của lớp 1, lớp 2 chưa con học hết chương trình lớp 2 của siêu chiến học đường môn toán chưa dạ chưa con học gần tới thôi à giỏi quá cô trang khen ân thảo nha rồi Bây giờ là còn một phút nữa là 7 giờ Chúng ta cùng nhau à, nói chuyện tâm sự xíu Đợi các bạn mình thêm một phút nữa ha cô trang uh, chat lên cho quý phụ huynh sợ quý phụ huynh quên hello thịnh nha chào bạn cô trang phải gài cái mic vô Số thang máy từ trên xuống hàng một qua với là Hôm nay tụi con có chuẩn bị giấy với màu chưa? Dạ rồi ạ. À. Màu. Màu. Đây là màu. Rồi chừng đổ rồi quay qua quay lại đổ đi nước đi con thích ngồi đây Rồi vậy giờ cho cô Trang hỏi lại một xíu nè Những bạn ở đây là hai lớp của chúng ta Thế à, bạn nào Bạn bạn nào bạn bạn nào đã um, vẫn rèn luyện sau khi mà kết thúc cái khóa học rèn trí nhớ mà ở nhà vẫn rèn luyện giơ tay cho cô Trang xem giỏi ân thảo minh châu thế thịnh có rèn không con dạ không vì sao con người ta làm ơi cô trang chào ở ờ, khánh thi nha con có rèn từ một cho tới chín chín rồi con nhớ trong não luôn rồi giỏi thế giờ thịnh còn nhớ từ không không đến chín chín không thịnh dạ quá không nhớ nổi sao lại không nhớ nổi con ôn lại đi nha tại vì cái gì cũng vậy khi mà mình học qua rồi á con phải ôn luyện thì con mới nhớ được lâu và để mình sử dụng và mình ứng dụng nó vào trong cái việc học và trong cuộc sống của mình nha dạ. thịnh hứa với cô trang nha ôn lại nhưng mà khi mà tụi con đã thuộc rồi á tụi con mất thời gian ôn không có bao lâu hết á đừng có bỏ nó luôn rồi đâm ra phí hết tất cả những thời gian mình rèn luyện nha phí công sức của tụi con á hiểu không dạ ok con em con ở nhà em con cứ bị sốt đó cô à em con bị sốt hả thế em khỏe chưa dạ chưa đỡ mấy em đang ngồi ở ngoài ăn em con mới có một tuổi à à cô trang chào nhã vi con muốn đi con thử nhìn đi con dạ. chẳng nói đâu con chẳng nói đâu nhìn còn rõ hơn Đấy. con này bút màu ra vẽ vẽ đi tí nữa cô bảo vẽ hôm nay á, thì um, buổi đầu tiên cô trang sẽ uh, à, bây giờ chúng ta 7 giờ rồi ha chúng ta sẽ cùng nhau vào lớp và các bạn có nhớ là thông lệ của lớp mình là như thế nào không ở đây thì có bạn à, bạn Nhật Anh là thành viên mới nhất của lớp mình còn tất cả các thành viên còn lại là của hai lớp mà đã học của cô Trang rồi ha bây giờ cô Trang sẽ à, bắt đầu lại nha cô xin chào tất cả các bạn cô tên là Đặng Thùy Trang ba từ để nói về cô là hiếu thảo chân thành và yêu thương mong tất cả các bạn cổ vũ cho cô ba từ ba từ hồi con nói rồi. là cái gì ta rồi ba ba Nhật dạ, Anh ngồi học cùng con ha Nếu mà ba mẹ có thời gian thì ngồi cùng với con Còn dạ. nếu mà ba mẹ bận thì có thể dạ. ờ, Lo công việc của mình Rồi, Thu Trang chào ờ, Thanh Hằng Cô ơi Cô nghe con Hôm nay học chủ đề về may mắn, hả cô đúng rồi con cái khóa này sẽ cô trang sẽ dành thời gian à, rèn luyện cho tụi con à, về cái bộ môn à, sơ đồ tư duy hay còn gọi là mind map chuẩn quốc tế nha à, cái để đợi xíu cô trang gài cái mic vào trong cái cái cái cổ áo nữa để cô trang nói cho tụi con nghe rõ rồi rồi thì à, trước tiên là để cho không khí học và để cho kích hoạt não bộ của chúng ta chúng ta sẽ làm gì các bạn nào nhớ giơ tay bạn nào nhớ giơ tay làm gì làm gì làm gì trước khi học thì chúng ta hay làm gì thịnh mỗi ngày muốn cơ dạ. thể khỏe mạnh mỗi ngày muốn cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta hay làm gì nè chúng ta hay làm gì phải tập thể dục đúng rồi vậy bây giờ chúng ta muốn bộ não của mình khỏe mạnh chúng ta sẽ làm gì không làm gì làm gì tập thể dục cho não bộ đúng rồi tập thể dục cho não bộ minh châu nhớ không nhật nhật anh ơi con sẽ học cái này nha mấy bạn kia thì mấy bạn biết nhưng mà cô trang nghĩ là nhật anh sẽ rất là thông minh nè gương mặt của con rất là sáng luôn cô trang sẽ chỉ lại cho con nha bây giờ chúng ta dành ra 5 phút cùng nhau tập thể dục gọi là tập thể dục cho bộ não của mình nha tay đâu tay đâu tay đây tay đây tay đây tay đây rồi một tay chúng ta sẽ làm con thỏ đúng rồi nhật anh giỏi quá khánh thi giỏi quá ân thảo giỏi quá thịnh giỏi đúng học cái gì đúng một tay làm bác thợ săn nha chúng ta sẽ làm cây súng nè giơ tay lên đúng rồi cái ngón cái nữa con nhật anh cái ngón tay cái đưa lên đưa về nè con đưa về nè đưa về nè hình giống như cây súng vậy đó rồi bây giờ cô trang mà cô trang mà nói bằng một tiếng là mấy bạn đổi bên nha băng đổi bằng là đổi tay bên bên bằng đổi qua con đổi qua tay trái của con làm thỏ tay phải làm súng đi uh, nhật anh đúng rồi tay kia đưa hai ngón lên tay trái con đưa hai ngón lên đúng rồi giỏi quá tiếp tục bằng lớp mình bạn nào biết rồi thì tụi con làm giỏi quá tuấn anh giỏi quá đổi con cứ đổi hai bên như vậy nha bởi vì đây là cái bài tập mà giúp cho nó kích hoạt hai bán cầu não của tụi con nha đổi đổi đổi đổi wow bạn tuấn anh giỏi quá vậy ta con đổi người tay hay tay ấn vào xoáy nhật anh được không con các bạn cứ tập đi nha cô trang chỉ cho cho cho bạn nhật anh một xíu con đưa cái tay xích vô cái màn hình cho cô trang thấy con đưa hai tay gần nhau một xíu cho cô trang thấy ok rồi cô trang thấy rồi rồi rồi cái cái cái tay này con sẽ đưa giống cô nè nhìn nè nhìn nè tay cây súng nó sẽ như thế này nè hai ngón ngón cái đưa lên và cái ngón trỏ mình sẽ đẩy ra cái tay trái của con á đúng rồi giỏi chính xác con gái rồi xong con đổi bên thì con sẽ chuyển con đúng rồi giỏi quá nhật anh giỏi quá tiếp tục giỏi quá vậy ta cái này xong con tập xong con rành rồi con chỉ lại cho em nha đầu quá rồi đó là động tác thứ nhất nha nhật anh nha động tác thứ hai động tác thứ hai con nhớ kỹ thuật đó đi rồi về nhà mình sẽ luyện động tác thứ hai là ba đi tìm mẹ mẹ đi tìm tìm ba rồi nè con dạ, dạ đây cái động tác thứ hai sẽ là ba đi đúng rồi đó nhật anh đúng rồi đúng rồi giỏi quá đổi đúng rồi giỏi quá tiếp tục lớp mình tiếp tục đi đổi giỏi cả lớp rất là giỏi luôn cô trang chào minh châu nhỏ trời ơi nhật anh giỏi quá giỏi luôn thịnh nữa nè ân thảo nữa nè khánh thi nè minh châu nè tuấn anh nè bạn nhã vi mở cam lên cho cô nhìn thấy con đi ok chưa yes yes rồi bây giờ đứng lên đứng lên làm động tác thứ thứ tư luôn đi nha cho người nó nóng nha đứng lên đứng lên cô trang phải chỉnh cái cam của cô trang mới được động tác thứ tư luôn đi thịnh động tác thứ tư luôn đi nè một tay tay trái vỗ đầu tay phải xoa bụng tay phải con xoa bụng nha nhật anh tay trái thì vỗ đầu xoa bụng chứ đừng vỗ bụng nha đúng rồi lắc lư đi lắc lư đi con lắc đi con lắc đi cho máu nó luôn không à, con lắc đi. đúng rồi dậm chân dậm chân rồi đổi tay nè đổi tay đổi tay đi con đổi tay đi con gái nhật anh đúng rồi đúng rồi ân thảo nha cô trang mới thấy ân thảo xoa đầu nha đổi tay đi con rồi khánh thi làm giỏi quá thành ơi, mạnh lắm, sao nó nghiêng vậy? sao Thịnh sao bụng vậy Thịnh? À quên, sao Thịnh vỗ bụng vậy? Đâu có Xoay vòng tròn hả con, xoay vòng tròn, xoay vòng tròn Xoay vòng tròn này con Rồi Xoay, xoay, xoay vòng tròn, xoay vòng tròn Rồi, các bạn nóng người lên chưa? Các bạn nóng người lên chưa? Nóng người chưa? Dạ rồi ha giờ bắt đầu chúng ta chúng ta đi dạ. vào bài học nha và bắt đầu chơi trò chơi tiếp trong trong trong lớp học nha dạ, vui không bây giờ cô trang sẽ xe màn hình à, con học nha à con mời đây đúng rồi bạn nào Ủa? nhìn thấy màn hình của cô Trang xe rồi các bạn ơi cả lớp ơi cả lớp thấy màn hình của cô chưa dạ rồi có thấy rồi đúng không bây giờ bây giờ bây giờ cả lớp tắt mic giúp cô ha tụi con tắt mic của tụi con giúp cô ha để cô dạ. trang sẽ chia sẻ xong rồi lúc nào cô trang hỏi thì à, mở mic lên nói ha dạ cô trang dạ. cô trang cảm ơn cả lớp dạ. rồi đây đây là phương dạ. pháp sơ đồ tư duy ha đây nè tụi con nhìn lên màn hình thấy không có những cái bạn khi mà ngồi học là nằm uể oải nè nằm uể ải nè rồi chán học nè rồi có bạn thì học nhưng mà bị quên công thức nè có bạn thì giờ học thì buồn ngủ nè đau đầu nè đúng không dạ tiếp ha đó mình mới vừa làm gì giống cái bạn này đó chúng ta vừa làm gì tập thể dục dạ, tập thể dục cho não đúng rồi đây tụi con thấy không não bộ của mình có hai bán cầu não đúng chưa thấy không cái cái cái cái cái cái bộ não của mình đó một bên màu xanh và một bên màu xanh lam một bên màu xanh lá thì cái bên màu xanh lá là tụi con thấy không đây gọi là bán cầu não phải và bên xanh lam gọi là bán cầu não trái ha và cái bán cầu não trái á nó chi phối toàn bộ cái phần thân bên phải của chúng ta còn bán cầu não phải thì nó chi phối toàn bộ cái phần thân bên trái của chúng ta được chưa các bạn nắm chỗ này chưa tụi con hiểu chỗ này chưa cả lớp mình hiểu chưa hiểu ok tiếp tục nha rồi vậy thì thế mạnh của bán cầu não phải là gì và thế mạnh của bán cầu não trái là gì thì là tụi à. con nhìn thấy nè bên não phải nó sẽ thích những cái hoạt động những cái lĩnh vực mấy bạn đợi cô xíu nha dạ minh châu con đi lấy mic con đeo vô đi nó vang quá để lấy để lấy ra con đeo vào đi lấy tai phone đeo vào rồi cô trang sẽ tiếp tục rồi thì cái cái bán cầu đảo phải của chúng ta nó thiên về thế mạnh của nó là những cái lĩnh vực thiên về hình ảnh nè nó thích màu sắc nè nó thích ca hát nó thích giai điệu nó thích vẽ đó tụi con thấy không nó thể hiện bên đây nè rồi còn bán cầu não trái thì tụi con thấy bên cái phần xanh lam nè nó sẽ có những cái ô ô và có cái hình người ta đang ngồi làm việc đúng không thì nó dạ, thể hiện bán cầu não trái của mình á nó sẽ thích những cái gì liên quan đến chữ nè chữ viết nè con số nè ký hiệu ký tự nè tính toán nè sự logic nè được chưa tiếp ha rồi vậy giờ cho cô trang đố mấy bạn nếu mà bây giờ á, cho tụi con đi đến trường ha đi đến trường nhưng mà bây giờ mẹ ba mẹ kêu tụi con là cò cò đi đến trường và đi bằng hai chân thì tụi con thấy đi cái nào mình sẽ đi nhanh hơn mở mic lên đi các bạn mở mic lên đi nếu mà đi đến trường bằng một chân và đi đến trường bằng hai chân thì theo các con mình đi bằng cách nào nhanh hơn hai chân vì sao con? Tại vì lúc khi mình xài hai chân là nó chạy cả hai chân lên nó nhanh hơn Đúng rồi Thế rồi à, ngoài cái việc nhanh hơn thì nó còn còn ý gì nữa không Ân Thảo? Khỏe hơn Đúng rồi Khỏe hơn ở điểm nào Thịnh? Dạ là Là uh, dùng có một trăm thì rất nhiều hơn Chính xác, giỏi Còn ý nào nữa không? khó đi hơn đúng rồi nó không có thăng bằng đúng không con tại vì dạ. khi mà mình cò cò thì kiểu gì cò cò một hồi mỏi chân quá cũng té đúng không dạ à, đúng rồi chính xác khi mà chúng ta có hai chân nhưng mà chúng ta co bớt một chân lên chúng ta đi tụi con vẫn tới trường nhưng mà tụi con sẽ mất thời gian hơn nè mỏi hơn nè mệt hơn nè đuối sức hơn nè và không có giữ được thăng bằng nè đúng không nhưng mà đổi lại đi dạ. bằng hai chân thì mình sẽ khỏe hơn nè đi nhanh hơn nè rồi hả sẽ đến trường hả khỏe hơn nè vậy giống như bộ não của chúng ta vậy cái cái cái ví dụ này nó cho chúng ta thấy giống như bộ não á một một người của chúng ta nó có một cái bộ não cái đại não của mình á <laughs> ân thảo ân thảo cười bạn thịnh kìa <laughs> bởi vậy nó ví dụ như là cái hai chân đó nó giống như cái bộ não của chúng ta vậy đó tụi con có hai bán cầu não một bên phải và một bên trái nhưng nếu chúng ta chỉ sử dụng một bán cầu não trái và để bán cầu não phải nó ở không thì các con vẫn vẫn giỏi nhưng mà tụi con sẽ uh, vất vả hơn sẽ mệt hơn đúng không và khi mà chúng ta biết làm việc kết hợp cả hai bán cầu thì lúc này là tụi con sẽ khỏe hơn nè nó giúp ích tụi con là học thì nhanh hơn nè nhớ lâu hơn nè bởi vì nó được sử dụng bởi não phải và não trái luôn tiếp tục ha cô trang xe tiếp ha rồi rồi vậy thì đây tụi con thấy cái hình con một bạn này đang ôm con chó không vậy cho cô trang hỏi nếu mà nếu mà bây giờ ừ, ba với mẹ kêu tụi con giữ một cái vật gì đó thì nếu mà à, ôm một tay và ôm hai tay thì cái nào nó chắc hơn dạ ôm hai tay ạ à. đúng rồi thịnh nhân thảo giỏi ôm hai tay nó sẽ chắc hơn vì sao tại vì ôm hai ôm hai tay nó chặt hơn đúng rồi bây giữ giữ nó chặt hơn đúng không dạ đúng rồi tiếp ha rồi bây giờ bắt đầu chơi trò chơi khám phá một nha giờ dạ. các bạn không các, được. các bạn không nè. được ghi chép nè không được chụp hình nè không được. chỉ được nhìn và nhớ thôi Đúng rồi, bây giờ bắt đầu chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Dạ Sẵn sàng chưa? Dạ Rồi Có bút giấy ở đó chưa? Dạ rồi Rồi nha, bây giờ tụi con không được ghi xuống nha Cô Trang sẽ cho một phút để ghi nhớ Nhưng mà tụi con không được chép xuống giấy nha Chỉ nhìn, dùng mắt nhìn vào màn hình và ghi nhớ bằng não bộ thôi nha Dạ sau con, vâng, đó con đỡ là... hai tay vậy luôn cho khỏi ghi vô Rồi, giỏi quá rồi sau khi mà khi nào mà cô trang kêu cô trang kêu bắt đầu ghi xuống thì mới ghi nha rồi một hai ba chuẩn bị rồi có một phút bắt đầu tụi con nhớ đi ủa không thấy hết trơn vậy không thấy à ờ. được rồi tôi con ờ, nhìn đi con nhìn thấy gì đấy nhanh số nào con con nhìn thấy nhanh số nào nhớ sủi luôn á rồi hết giờ Dạ, dạ, Rồi ghi xuống tất cả những số nào mình nhớ vào giấy Nhanh lên nhanh lên ghi xuống dạ. Ghi vào giấy Tất cả không cần thứ tự nha Tụi con cứ ghi xuống Nhớ được số nào ghi xuống đó không cần thứ tự ờ, Nhật Anh ghi xuống giấy đi con Ghi xuống viết xuống giấy Tuấn Anh nữa viết xuống giấy đi con đi con Con nhớ được số nào Rồi <laughs> cái số cô trang không cần thứ tự nhớ được số nào viết xuống số đó nó ghép vào nhau đấy mà con con nhớ được số nào đấy con nhớ được số nào con ghi thì không quan trọng sai được không sao đi con mới nhớ được bốn số sao không nhớ bao nhiêu cũng được cứ nhớ bao nhiêu ghi xuống để cho não bộ mình tập trung ghi xuống đi con cứ ghi xuống ba tay đó Dạ chợ, ông già chợ của quả chừng bảy đó, mới đang mới thiêu đó anh nói là bốn số à Đúng rồi Con phải lấy cái tay phone cắm á Lấy tay phone cắm của mẹ Dạ dạ Con ở trên này màu xanh nè Chính này nè Còn nhiều số nào Nó còn một bên nó con có thể cắm nghe được Hết giờ Rồi hết giờ nha Nhanh nha Không, không ghi nữa nha không bạn nào lên nữa lên lên đi cô trang có bài có bài bên nào nhỉ ngưng không ghi nữa hết giờ nha các bạn ngưng nha rồi bây giờ cho cô trang hỏi bạn nào nhớ được 5 số con nhớ được 4 số à không bây giờ cô trang hỏi là bạn nào nhớ được 5 số giơ tay lên bảy bảy rồi bạn nào nhớ được 6 số con con nhớ được đâu bạn nào nhớ được 7 số thế giờ trong lớp mình bạn nào nhớ được 4 số à ân thảo nhớ được 4 số bạn nào nhớ được 3 số bạn nào nhớ được 3 số giờ mở mic nói cho cô trang nghe bạn nào nhớ được 3 số thế bạn nào nhớ được hai số con nhớ được hai số con đưa tay lên con à nhật anh nhớ được hai số rồi bao nhiêu cũng được không sao cả các con nhớ được bao nhiêu cũng giỏi nha nghe nghe cô nói này tập trung nghe rồi bây giờ cô trang tiếp tục nha đây là khám phá thứ nhất nha vậy bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt các khám phá ha vậy vậy giờ tụi con so sánh lại coi những cái số mình nhớ có đúng không chữ nào đúng số nào đúng thì để 2017 đúng không con nhớ lại số nào đúng thì mình để lại còn số nào mà mình nhớ nhầm thì mình gạch đi ha con nhớ từ sau nhớ rồi là tụi con nhớ chính xác hết chưa dạ chính xác hết rồi đúng không giỏi tiếp nha bây giờ mình dạ rồi bây giờ chơi tới trò chơi thứ hai nha <laughs> Tiếp tục nhìn và nhớ nha Không ghi chép, không chụp hình nha Rồi Rồi cứ để yên cái khám phá một ở đó đi Rồi một hai ba Bắt đầu Nhớ những từ này cho cô Trang Bạn nào mà đang học lớp nhỏ chưa biết từ thì thì không sao nha bạn nào bạn nào lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì biết chữ rồi thì nhớ cho cô Trang mang về nghĩ gọi Nhật Nhật sáu mươi muối tiết bao lan tình <clears throat> khổ qua mong đợi cao nguyên muốn huyết mang về gọi vẫy gọi hết giờ nha ừ. dạ rồi hết dạ. giờ ghi xuống ghi xuống tất cả ghi xuống tất cả những cái từ nào mà mình nhớ được nhanh lên nhanh lên nhanh lên ghi xuống giấy cô chưa tắt màn hình mà cậu rồi để cô trang tắt màn hình đợi cô trang một xíu rồi tụi con ghi đi Ủa Thank you các bạn ghi xong chưa dạ chưa ạ à. tụi cho tụi con một phút để ghi buổi hôm nay chắc có lẽ là tụi con sẽ chưa có vẽ nhiều để cho tụi con nắm cái phần lý thuyết trước hiểu xong về bộ não đã <laughs> tay vỗ tay rồi ha chúng ta tiếp tục nha xem còn gì phía trước hấp dẫn nữa nha rồi bạn nào mới vào thì chú ý nha chơi trò chơi tiếp theo rồi bây giờ bắt đầu nha tiếp tục dạ. nhìn và nhớ không được ghi chép không chụp hình gì nha chuẩn bị nha tập trung tập dạ. trung một hai ba nhớ đi nhớ đi Trời dạ ăn được thở áp cua gà đó quả chuối quả cam xe máy để thoại nồi cơm nếu con sẽ nói cho cô nghe mẹ ơi nay giờ con chơi cơm Hết mà giờ Hết giờ bạn nào đó giờ có thể ghi chép Ghi xuống ghi xuống ghi xuống nhanh lên Con nhớ được cái gì mà con nghe này con chưa biết để con nói con nghe con nhớ được cái gì rồi giờ anh nhớ được mấy hình con giờ anh nhớ được bao nhiêu hình Cô phải hỏi cho mới nói cho không nhớ Giật Anh nhớ được bao nhiêu hình con? Con nói cho con nghe con nhớ được cái gì nè Rồi Ngồi cơm điện này Điện thoại Điện thoại này nè. Rồi Con thỏ Con thỏ này Con gà Con gà này Con chó này Con cá này Rồi các bạn ghi xong chưa? Gì nữa? Do bài nha Dạ con nghe em nói thì có bảy từ à Cua Con cua con Cô cô con em viết nửa chừng Con nãy giờ con nhớ quá trời mà con mà bút à. con viết được nửa chừng hết hết mà Cô bạn Nhật Anh là nhỏ nhất trong lớp nè mà cũng nhớ được 8 từ nè Giỏi quá giỏi Lớp mình có bạn nào nhớ 10 từ không? Có Đâu? Giỏi, Thịnh giỏi Bạn Minh Châu nhỏ anh nhớ được bao nhiêu từ Dạ rồi có tiếng Được má Được không má Dạ bảy bảy từ Ân Thảo nhớ được bao nhiêu từ Không bảy Giỏi quá Ân Thảo nhớ được bao nhiêu con Dạ con nhớ được bảy À Ân Thảo bảy từ Nhật Anh tám từ Thịnh mười từ Minh Châu lớn đâu Thanh Hằng nhớ được bao nhiêu từ cô trang nhìn cái lớp cái con đây khánh thi nhớ được bao nhiêu hình con khánh thi nhớ được bao nhiêu hình cô trang chào thiên kim dạ vi nhớ được bao nhiêu hình thiên hà nhớ được bao nhiêu hình khánh thi dạ, trả lời cho cô trang nghe mở mic lên Khánh Thi nhớ được bao nhiêu hình con? Khánh nhớ Áo chưa? 10 hình mới nha Trời ơi, 10 anh Vũ Mai, giỏi quá giỏi luôn Dạ My nhớ được bao nhiêu hình con? Không nhớ được 10 hình con thôi hình luôn, trời ơi, lớp mình là nhớ 7 hình, 8 hình Cô Trang thấy có một cái nick của bạn nào ghi là chữ đạt gì nhỉ? Nhớ một bài bóng hả? Có thể, có thể giới thiệu tên cô Trang biết không? Ủa Trang con con nhớ được 14 Thiên, Thiên Hà nhớ được bao nhiêu hình? 14 hình Cô Trang cho có 10 hình thôi mà Cô Trang cho có 10 hình thôi mà Thiên Hà Cô nhớ được bao nhiêu hình? Ở trong là tôi Cái gì vậy cô? Thiên Kim thế giới bao nhiêu hình? Ngoài ra anh nó nói là 14 hai, từ nó biết nó nói là một từ Thiên Kim ơi, Thiên Kim nhớ được bao nhiêu hình? Dạ? Thiên Kim nhớ được bao nhiêu hình con? Con tên Kim Uyên cô À Kim Uyên cô cho em nói nhầm Dạ con mới vô cô Wow, giỏi quá vậy ta Con mới vô, con mới à, vô con mới vô hả? Dạ Lớp mình giỏi quá, giỏi luôn Trang Dạ cô Trang đây Học xong mình lại chơi đố vui nha Đố vui hả? Thế đây hỏi này có săn được câu đố nào khó khó không? Học xong chơi đố tiếp đi cô Ok Cảm ơn Học xong chúng ta chơi tiếp ha Con có câu khó nhất Mẹ lên con miếng nước ơi mẹ điện thoại đấy nhỉ xin lỗi mắt dạ. Ờ, cô có phòng thấy đi hay gì đó Ra, tụi con nhớ chính xác hết Tất cả những cái hình của mình ghi xuống có chính xác hết chưa? Nhớ chính xác chưa? Dạ rồi Giỏi dạ quá rồi. vậy ta Dạ rồi Mình giơ tay rồi Dạ rồi Rồi hết tay chưa? Dạ rồi Giỏi quá dạ Rồi Bạn giặt lên Chân cô Trang thì nó để bây giờ nè dạ. chúng ta sẽ rút ra bài học gì cho não bộ của mình chúng các con qua qua cái gì là con nghe của bố bố bảo là kho gì vậy qua cái thí nghiệm thứ nhất tụi con nhìn thấy như thế nào tụi con có có có ờ, rút ra được bài học gì cho mình à, mà còn thì con phải đúng đúng là hình ảnh thì dễ nhớ chữ số Đúng rồi, hình ảnh thì dễ nhớ hơn chữ và số Đó là thông qua thí nghiệm một nha Rồi bây giờ chúng ta đi vào khám phá hai nha các bạn à, Rồi, xem khám phá hai thì nó như thế nào ha Rồi, các bạn biết cái này là gì không? Dạ dân quách chứ đó Không mà không biết cô vậy mặt trời đúng rồi đây là hệ mặt trời có mặt trời này trái đất này. đây vậy tụi con nhìn cái này là nó màu gì nó màu sáng cái này màu sáng với màu trắng á cô rồi màu sáng màu trắng đen đúng không tiếp nha rồi đây là cái gì dạ nhiều màu con thích nhiều màu thế hai bức ảnh này tụi con thích bức ảnh nào hơn Dạ, dạ thích uh, cái bức ảnh có màu Đúng rồi Cô Trang ơi Rồi, tiếp tục nha Ok con Rồi, vậy thì các con hãy rút cho, ra cho cô Trang cái bài học não bộ của chúng ta nó sẽ như thế nào qua cái thí nghiệm hai này dạ. não bộ cái gì vậy não dạ, bộ dạ, là não bộ của mình nó thích màu sắc hơn đúng không dạ đúng không dạ. cũng là một bức ảnh nhưng khi để ở tông trắng đen màu xám màu trắng đen thì con thấy nó rất là đơn điệu nhưng mà khi cô mà... cô ơi cô tắt mic mấy bạn ơi ồn quá cô rồi bây giờ cô cô à, cả lớp của mình tắt mic nha tụi con tự giác dạ. tắt mic nha ok cô trang cảm ơn các bạn rồi, cô Trang cảm ơn cả lớp Vậy thì não bộ của chúng ta qua cái thí nghiệm 1 Não bộ của chúng ta thứ nhất là hình ảnh nó dễ nhớ hơn chữ và số Được chưa? Và cái khám phá thứ hai thì nó cho biết rằng não bộ của chúng ta nó cần màu sắc Cũng là một bức ảnh Nhưng mà khi mà tụi con để nó ở một cái tông trắng đen á Màu xám á Thì nó rất là đơn điệu Nhìn nó rất là tẻ nhạt nhưng mà cũng là một bức ảnh đó nhưng mà khi mà người ta cho màu sắc vào thì ngay lập tức tụi con bị kích thích đúng không não bộ của mình nó bị kích thích và nó cảm thấy nó cảm thấy hứng thú với cái hình đó hơn đó là cái cái điều thứ hai tụi con nhớ ghi vào tập nha cái thứ nhất dạ. là não bộ của chúng ta hình ảnh dễ nhớ hơn chữ và số cái điều lưu ý thứ hai là não bộ cần màu sắc được chưa dạ. tiếp tục ha dạ rồi bắt đầu khám phá 3 nè Các bạn để ý cho cô nè Có 5 giây nha Chúng ta có 5 giây để nhìn coi trên màn hình có bao nhiêu quả cam nha Tập trung cao độ, tập trung cao độ 1, 2, 3 Đếm đi, đếm dạ, đi 30 quả cam cô 30 quả cam 30 quả cam Rồi hết, trên màn hình có bao nhiêu quả cam Dạ 30 Dạ 30 Dạ bạn 30 Bạn nào giỏi 30 dữ vậy ta 30. Sao biết 30 30 Vì sao tụi con biết nó được là 30 Tụi con đếm kịp hả Dạ Với lại dạ. là tụi con biết phân ra lại À giỏi Bạn nào đếm được 30 là bạn đó rất là siêu luôn Cô Trang chào à, Thiên An nha Dạ con chào cô Rồi tiếp tục nha Lớp mình siêu quá ta Cô Trang để quả cam búa xua vậy mà tụi con cũng đếm được 30 quả <laughs> tiếp nè rồi có 5 giây tiếp theo đếm coi cho cô trang biết coi có bao nhiêu quả cam hết dạ, giờ dạ 30 nếu mà cũng là 30 dạ, vậy nhưng mà tụi con thấy cái dạ, cái hình thứ nhất và hình thứ hai hình nào dễ đếm hơn dạ hình thứ hai hình thứ hai nó dễ hơn à hình thứ hai dễ hơn hình thứ hai Giỏi 40 Vậy chúng ta sẽ rút ra bài học gì sau cái khám phá thứ ba nha Đây, dạ. bài học rút ra là gì các bạn nhớ ghi vào tập nha Đây Tức là não bộ của chúng ta nó cần sự sắp xếp Ví dụ như á, tụi con làm một cái việc gì đó hoặc là để đồ vật gì đó mà tụi con có một cái sự sắp xếp á, trật tự á, thì não bộ của mình nó sẽ ghi nhớ tốt hơn là nếu mà để tùm lum hoặc là thông tin dữ liệu tụi con sắp tùm lum thì não bộ của nó khi nó truy xuất dữ liệu nó nhớ rất là khó nó sẽ gặp khó khăn hiểu không dạ nó giống như là trong một cái tủ quần áo vậy á tụi con để à, đồ ở khu vực này khu vực này là đồ gì khu vực khác là đồ gì thì khi đó não bộ nó đi tìm nó sẽ tìm rất dễ đúng không hoặc là dạ. cái cái ờ, cái bàn học của tụi con cũng vậy dạ. nếu mà bạn nào sắp xếp cái bàn học của mình ngay ngắn thì khi đi tìm não bộ của mình nó tìm cũng nhanh hơn là mình để tập vỡ lung tung được chưa dạ, dạ tiếp tục nè dạ rồi khám phá thứ tư có bạn nào muốn xem khám phá thứ tư là gì không dạ có dạ có rồi bắt đầu nha nhiều đám mây lắm á cô Cái đám mây chính giữa này nè vâng. Giống hình gì? Không thể đoán ra được nhưng mà con, đang nghĩ là con nhìn mấy đám mây là con biết hết Cái đám mây giống cái gì Cái hình đám mây mà chỗ con chuột của Chi đang rê rê nè Nó giống cái gì? Giống cái gì? Dạ nó giống cái ghế Nó giống cái ghế cô Nó giống cái ghế Cái ghế hả? Rồi vậy nhìn hình tiếp theo nha Ngược lại là con cá Nó đúng hai, à, được hai tầng con thấy giống con ngựa quá cô Rồi tiếp tiếp tiếp Rồi ở đây giống cái gì? Đám mây này giống con gấu Giống con gấu À giống con gấu Đây là con hổ Con hổ, các bạn thì giống con gấu, các bạn thì thấy giống con hổ đúng không? Tiếp nha Trời giống cái gì đây? Cái này cái gì đây? Giống cái đĩa bay Giống bay Giống cái đĩa bay giỏi quá vậy ba bên đây có bạn là nhân đại vàng. à đại vàng, đúng rồi đại vàng hai luôn hết thơ bạn nào nhìn đây giống ơi à bye đây, bạn phương quỳnh đây giống ơi bạn thì giống cá heo bạn thì giống cá mập bạn thì giống máy bay đúng không con thấy cẩu con thấy giống hải dạ, cẩu con thấy giống cá voi à cá voi rồi tiếp nha đây giống con gì con kangaroo con kangaroo giỏi quá rồi vậy qua Đem mai cho giúp bạn rút ra bài học gì rồi, qua đây chúng ta sẽ rút ra bài học gì qua thí nghiệm 4 ha Cô cô là bộ, bộ não rất giỏi tưởng tượng Đúng rồi, bộ não của chúng ta rất là giỏi tưởng tượng Tụi con chỉ nhìn lên đám mây thôi Nhưng mà tụi con có thể tưởng tượng nó ra giống cái hình này Giống con vật kia đúng không Cái bộ não của mình thấy nó nó nó, nó, nó siêu phàm không tức là cái đó dạ không có. phải là một cái vật thể hay là một con vật xuất hiện trước tụi con nhưng mà chỉ nhìn qua đám mây thôi cái hình dạng đó thôi tụi con ngay lập tức tưởng tượng đến một cái hình ảnh gì đó mà nó đã từng có ở trong não bộ của mình đúng dạ. chưa dạ cô chơi tiếp nha rồi khám phá thứ năm khám phá thứ năm nha dạ rồi ở đây thì cô trang sẽ đưa ra một từ xem tụi con sẽ cảm thấy nghe gì, cái gì mất và mất lâu bao lâu và tụi con sẽ cảm thấy thế nào nha màu sắc ra làm sao nha rồi cô trang cho từ xoài dạ con thấy nó chua à một bạn thì thấy bạn minh châu nhỏ thì thấy nó chua dạ, con thấy nó màu vàng dạ con thấy nó ngọt à một bạn thì cảm thấy nó ngọt bạn thì thấy màu vàng rồi bạn nào thấy gì nữa không thiên an thấy màu xanh minh châu lớn thấy gì không con nhìn thấy nó chua dạ, dữ vậy vậy á nó à. bự kim nguyên là thấy nó chua đúng không không con thấy nó bự còn thấy ngang thì thấy nó như thế nào nó bự à thấy nó to nó rồi còn bạn nào thấy gì không cô trang á thì thấy chén mặt cô trang á thì nói tới quả xoài cô trang thấy cô trang thấy cái chén muối ớt con là con lại thích ăn xoài sống giống muối ớt vậy nên đã à thích ăn xoài sống giống muối ớt rồi có bạn nào thấy chảy nước miếng không dạ có dạ dạ dạ không hả cô con trang... thấy nó chua nên cô không thích ăn đâu à cô trang thấy nó chua cái cô trang chảy nước miếng nè rồi con thích ăn sợi sống chấm muối ớt à bạn phương quỳnh bạn phương quỳnh thì thích ăn sợi sống chấm muối ớt đúng không rồi đây nói chữ xoài thôi mà chúng ta thấy nè đó nuốt nước miếng ừng ực nè thấy màu xanh nè thấy một cái dĩa xoài muối ớn nè thấy một cái trái xoài rất là to nè đúng không vậy thì qua cái ví dụ này qua dạ. cái thí nghiệm này tụi con thấy não bộ của mình nó giỏi về cái gì nha dạ nó giỏi về gì liên tưởng đúng rồi nó liên tưởng rất là giỏi mới nói có quả xoài thôi mà một bạn thì thấy chua một bạn thì thấy ê răng có bạn thì thấy chảy nước miếng có bạn thì thấy nó to có bạn thì thấy màu dạ. xanh có bạn thì thấy ngọt đúng không tụi con đã liên tưởng rất là giỏi luôn dạ được vui không qua mấy khám phá này phát hiện được nhiều điều trong dạ não bộ của mình tụi con có thấy vui không dạ vui dạ vui rồi bây dạ giờ cô trang chơi giải lao 2 phút tập thể dục tiếp ở đây cô trang cô trang chỉ mấy bài tập mới nhảy đi múa nha múa nha hôm nay múa ờ, tập thể dục não bộ mà múa theo kiểu ờ, người ờ, giống như của người thái lan vậy đó đưa tay lên đưa tay lên ủa ủa múa theo người thái lan người thái lan là người như thế nào đây đưa tay lên đưa tay lên là người thái lan chứ <laughs> rồi đây nè một tay á là tụi con đưa cái lòng bàn tay ra một tay thì đưa cái mu bàn tay ra cái là là cái gì một một bên trắng một bên đen rồi nha một hai ba múa nha lắc lư nha bạn nào lắc lư đẹp được cô trang khen nha một hai ba lắc đi nhật anh làm đi con tay lên nào đưa hai tay lên nào bạn nhé bạn nào biết bài đó hát đi Thiên An ơi con đi đâu mà con đeo khẩu trang vậy? Nhật dạ, Anh làm đi con Một tay Một tay như thế này Một tay đưa ra Một tay Đúng rồi xong đổi bên Tay kia úp vô Đổi bên Này đúng không con Đổi bên Nhật Anh làm được không con Con tập đi con Rồi giỏi Nhật Anh giỏi quá Lật qua đổi lại Đổi tay luôn hả cô Kim Nguyên ơi Đổi đi tay luôn hả cô cái camera dạ. của Kim Uyên nó màu vàng dữ vậy cô Trang không nhìn thấy con rõ Cái camera của con nó bị mờ hả cô dạ. À Rồi dạ. Mama có dùng camera vi tính đó cô Thi Kim, ở quên Thi An đi đâu về mà đeo khẩu trang vậy con bạn nào có nước bạn nào chuẩn bị nước trên bàn rồi uống nước đi con não bộ của chúng ta cần oxy cần cung cấp nước uống nước đi rồi bây giờ bây giờ bạn nào chưa có nước Đi lấy nước cô Trang cũng chưa có nước Cô Trang đi lấy nước nha Dạ Nhanh lên nhanh lên chúng ta có 30 giây để lấy nước Ngọc ơi ơi Cái bà Ngọc Chào dạ. Giang dạ, phải không? Ủa mà Ngọc có số điện thoại không? Dạ đây, dạ đây Dạ lên, dạ lên, dạ lên, dạ nước đâu, đâu, đâu Nước lên, nước đi cô ơi 1, 2, 3 vô nha 1, 2, 3 nước đâu 1, 1, 2, 3 Vô Vô đã không đã không coi chỗ chuẩn chơi câu đó cho con đã không đã không dạ đã dạ đã hôm nay dạ. hôm nay muốn học tới đây thôi rồi chơi, câu đố, hả hôm nay tụi con muốn học đến đây thôi mà chơi câu đố đúng không dạ. dạ. dạ. rồi dạ. vậy bữa sau học lý thuyết tiếp đúng không bữa sau học lý thuyết tiếp đúng không ok cô... cô Trang chiều luôn Hôm nay cô Trang cho kết thúc sớm 15 phút cho chơi câu đố luôn Con đố chứ ừ. Nhưng mà cho cô, Trang hỏi nè Cho cô Trang hỏi chút xíu cô Trang. Từ từ cho cô Trang hỏi chút xíu à, Cái lớp dạ. của mình học á Tụi con nhớ lịch học nha dạ. Là tối thứ ba và tối thứ sáu nếu mà cô dạ. các bạn thấy là bắt đầu từ lúc 7 giờ có sớm quá không dạ. các con tìm chú kia Dạ không Dạ không Bảy rưỡi đi cô Bảy rưỡi hả Bảy rưỡi đi cô Tám vô được Tại vì cô Trang Cô Trang Cô Trang sợ mai mốt tụi con đi học á là uh, là sẽ ờ, nếu mà 7 giờ rưỡi thì kết thúc trễ tụi con sẽ không có dạ thời gian Ủa vậy con Chen chừng nào đi học á? Cậu không biết à Mấy giờ con mới gì à? Hả? Ý là chừng nào con đi học là con về nhà con học bài xong rồi tối con mới học thì chỉ nhớ học đường Ở ngoài đó con có lịch học chưa Kim Uyên? Dạ Ở ngoài con con có lịch học chưa? Con không biết chừng nào đi học nữa à, Ở trong Sài Gòn cô Trang cũng chưa biết chừng nào các bạn được đi học lại luôn giờ dạ, thầy con còn tặng thông báo khi nào được đi học thế nguyên nhân giữ người rồi chúng cô. ta bây giờ là phải sau ngày 15 tháng 9 mới biết ra như thế nào một tí nào đàng hoàng chưa thôi thì cái lớp của chúng ta cô trang sẽ đồng hành cùng các con á, là 30 ngày trong cái khóa um, cái khóa mai mép này thì đâu đó thì nó cũng sẽ tới ngày 15 tháng 9 là tụi con vẫn chưa đi học đúng không à, rồi rồi sau đó rồi, đi học rồi mình tính tiếp ha rồi bây giờ muốn chơi câu đó đúng không chơi nhìn vô mắt mình rồi đoán không à con đố xuống đi bây giờ nè bỏ tay xuống hết đi úp tay xuống hết cho cô trang bây giờ cô trang đếm một hai ba ai giơ tay nhanh nhất thì được mời nha trời ơi chịu không chịu không biết cờ đứa nào vậy chịu vậy chịu nha chuẩn bị sẵn sàng nha nhân cho thịnh á một <laughs> cô trang thấy có hai người vô một lượt đó là bạn không, à, Minh Châu lớn với lại bạn đó, con mời thận trước ơi con rồi bây giờ chị Minh Châu có có có nhường em gia thịnh không dạ dạ rồi. nhường luôn cô nhường luôn rồi mời gia thịnh dạ. mời gia thịnh ra đố dạ. các dạ. anh chị và các bạn nha buổi con gì buổi sáng đi bằng bốn chân buổi trưa ừ. đi bằng hai chân buổi chiều về chiều đi bằng ba chân đây cô trang lặp lại câu đố cho các bạn nha bạn gia thịnh đã ra một câu đố rất là hóc búa con gì buổi sáng đi bằng hai chân buổi trưa ổ bốn hả buổi sáng đi bằng bốn chân buổi trưa đi bằng ba chân và buổi chiều đi bằng hai chân ông già con con ngồi con ngồi con ngồi đáp án của bạn con trâu nhỏ là con người đúng không con người cô con người à kim nguyên minh châu nhỏ nè minh châu nhỏ nói là con người ở đây có bạn trùng tên giờ lấy tên lấy tên nào cho nó khác đây bạn minh châu nhỏ con, con muốn lấy tên nào rồi, ngân ngân minh châu ân rồi thì... em, em bé đi bằng bốn chân xong rồi đánh người uh, trưởng thành đi bằng hai chân đánh người già đúng có thêm cây gậy nữa là chống thêm là thành ba chân đúng, đúng rồi dễ mà dễ mà hay quá câu đố thứ hai ai sẽ là người đố đây chuẩn bị ờ. chưa bỏ tay xuống bỏ tay xuống bỏ tay xuống bỏ tay xuống bỏ tay xuống vậy bây giờ ngồi xa xa cách cái cái cái camera ra đưa tay thì cô trang mới kịp thấy dạ bỏ tay xuống trật tự bỏ tay xuống một con là con cái cam chưa bạn mấy bạn yên lặng nè để cô trang đếm nè một hai cô, cô, cô, cô, mấy bạn mình nhanh y như là điện luôn á bây giờ tôi biết mời ai đây trời rồi cô trang mời minh châu lớn minh châu cũng đưa tay nhanh nè minh châu xong tới là ân thảo nè tới nhã vi nè tới nhật anh nè tới thiên an nè nhiều quá đông lớp mình vui quá minh châu đố đi con nhanh lên cô à, con gì không cày sới con gì không cày mà sới rõ hơn ơi chị nói lại rõ hơn đây đây cô trang sẽ lặp lại cho chị minh châu đó là con gì không cày mà sới sới sới sới chuối chuối đóng đi sai đó thật con đáp án là gì suy nghĩ đi các bạn đáp án là gì chuột chuỗi đúng không vậy minh châu đạt ơi cái đạt ngọc ơi cái cái cam của con nó bị quay ngang rồi con chỉnh lại đi con hai bạn tên gì cô trang chưa có biết tên hai bạn nè con biết đó cô con giới thiệu lại khoan đợi cô trang xíu con giới thiệu lại đi nick đạt ngọc á con tên gì và em tên gì nguyễn thanh đạt à nguyễn thanh đạt con con con à bảo ngọc hả thành đạt với bảo ngọc hai hai hai đứa con là hai anh em với nhau hả dạ à thế bạn nào con là chị hả ngọc dạ. con là chị đạt là là em hả thấy uh, Coi Hả Cô không ơi cô này coi Ngọc là em hả Bán, bán người ta người rồi Ngọc với Ngọc với Đạt có phải là con của mẹ Linh không? À, cô Trang chào hai bạn Cô Trang ơi Rồi Cô Trang ơi hay là chơi trò chơi nhìn vô mắt rồi đoán người ta đang nghĩ cái gì cho con cái này qua camera khó nhìn lắm ân thảo rồi thế đáp án của câu đố của chị minh châu là gì bạn nào có đáp án giơ tay lên chuột sữa cô trang nói giơ tay mà minh châu minh châu lớn ấy quên minh châu nhỏ cô trang nói giơ tay mà rồi bạn nào cho đáp án của câu đố của chị minh châu cô trang rồi rồi Gia Thịnh trả lời đáp án đó là gì? Dạ, đáp án chính là con chuột chuối. Con chuột chuối đúng không chị Minh Châu? Sai, chưa đúng, chưa chính xác Đáp án chưa chính xác Khánh Thi, con có câu trả lời cho câu đố của chị Minh Châu không? Con gì không cày mà sới? Hỏi mẹ, hỏi mẹ xem mẹ biết không? Dạ là con thỏ À Nhã Vi Nhã Vi Con trả lời đi Con bí con chó cô Con chó hả? Con chó chị Minh Châu ơi Đáp án của em là con chó Chưa chính xác rồi Nhã Vi ơi Dạ con chuột chuỗi Chuột chuỗi là không chính xác rồi Minh Châu Còn bạn nào có, có câu trả lời không? À ông Thảo Dạ là con thỏ Con thỏ chính xác chưa chị Minh Châu Chưa đúng luôn rồi Con gì không cày mà sới Con gì không cày mà sới Con gì không cày mà sới Con trâu đúng không cô Con trâu đúng không Minh Châu Đáp án của em Thiên Kim là Con trâu nó cày mà Không có đúng luôn Chưa có đúng chị Minh Châu bảo chưa đúng Dạ rốt cuộc là con về Rồi đã quá ba câu trả lời rồi dạ, dạ, Chị dạ. Minh Châu giải đáp án đi Cô Trang mời Minh Châu Chị Minh Châu muốn là con gì không cày mà sới Con nhớ nhé rồi sau con đố các bạn nhé Minh Châu ơi con Đáp án của con là gì Con gì Minh Châu Các bạn yên lặng cho cô Trang nghe À con Jun Con Jun nó không có cài nhưng mà nó sới đất Đúng không à bây giờ cô trang biết thêm một câu đố này con sun dạ các bạn nhớ nha câu đố này là dạ. con run là nó không có cày nhưng mà nó xới đất đúng không đúng rồi chính xác dạ. rồi giờ tới phần bây giờ cô trang mời à, giơ tay lại nè bạn nào giơ tay nhanh đố tiếp nào à thiên nga này thì con chịu thua Cô Trang mời Thiên An Wow. À, dạ, cô từ từ con đang nghĩ Đang nhớ hả? Ủa, cô Trang mời bạn khác nha, con nhớ nha Nhã Vi, cô Trang mời Nhã Vi Con gì? cô ơi con biết rồi đợi xíu thiên nghe cô, cô vừa mới mời em nhã vi xong tới lượt con à. nha nhã vi đố đi con cô con không cái đố về con vật được không cô câu nào cũng được hết con đâu câu nào cũng được hết câu nào cũng được đố về câu nào cũng được hết trơn á con đố có một gia đình có năm người bố bố thì làm việc mẹ thì mẹ thì nấu cơm con con con chị chị chị thi năm ai Ê, con <laughs> con ba thi ôi là các bạn ba thi rửa chén con con con con con con con ba thi chơi cờ vua hả ờ, con con út nó làm cái gì Chứ Đây, muốn... câu, câu đố của mẹ của của Nhã Vi nè nhà một gia đình có 5 người bố thì làm việc mẹ thì uh, nấu cơm chị làm bài rồi bà thì rửa chén rồi chị, uh, chị thì làm gì con chị làm bài, chị làm bài. chị thì nó làm vua chị thì chị là cô chơi chứ chị thì chơi cờ vua hỏi vậy em út nó làm gì chị làm bài Em muốn đang chơi đồ chơi Dạ chơi còn vô không? Em uống đang đang ngủ hả con? Trời ơi Rồi các bạn nào có câu trả lời cho câu đố của bạn Nhã Vi không? Ông dạ Thảo em biết luôn á cô? Em muốn đang chơi xếp hình Em muốn đang chơi xếp hình đúng không Nhã Vi? Không Không đúng ừ à, đang chơi uh, cờ vua đang chơi cờ, cờ vua, vua đúng vua. không nhã vi cờ vua cờ vua hai người mới chơi được chứ Sao đúng rồi hai người mới chơi được môn cờ vua rồi hay quá rồi cô trang mời uh, đâu rồi thiên thiên an đâu rồi thiên an dạ con đây rồi con đố câu đố của con đi con đố Trời Đi Con chuột ờ. chuỗi Nó đang đi đào đất Hỏi nó thấy cái gì Cái gì con đối lại con nói lại à? Các bạn các bạn Các bạn giữ trật tự Để cho bạn Thiên An đố Tắt mắt lại đang Cô tắt mic các bạn đi con thấy đố rồi Sao con đố được rồi, cô Trang tắt mic các bạn nhé Các bạn tự tắt hết rồi các bạn rất là giỏi Tinh thần tự giác cao Cô Trang có lời khen Rồi Thiên An đố đi con... Lớp mình ngoan quá con, con đố cô Con đố cô và các bạn Có một con chuột chuỗi Nó đang đi đào đất Nó đụng phải một cục đá Hỏi Hỏi nó có tình dậy hay không cô trang ơi cô trang ờ, nói lại con chưa nghe rõ dạ ờ, con con con rồi cô trang mời ờ, anh thảo ân thảo trả lời dạ là con nó sẽ tỉnh dậy đúng không thiên an nghe rõ rồi mà đúng không đúng không Thiên An ơi đúng không? Con. Dạ ha. Chưa đúng, chưa chính xác. Minh Châu lớn trả lời đi con. Dạ thưa cô là nó tỉnh dậy. Nó sẽ không tỉnh dậy hả? Dạ. Đáp án đúng không Thiên An? Dạ không. Cô. À. Cô. Rồi, Thiên Hà. Dạ theo cô là nó sẽ ngất. Nó sẽ bị ngất, đúng không ờ, Thiên An? Cô Trang cô trai nghe đây minh châu cô à, trang không nói phải cô trang nói lại cái câu hỏi ơi con chưa có nghe rõ được nên con không có trả lời được được phải cô rồi mời bạn uh, thiên an nhắc lại câu đó một lần nữa à, thưa cô nè có một con chuột chuỗi nó đang đi đào đất gặp phải một cục đá hỏi nó có tình dậy hay không có Ủa, cô, mà nó có bị đập đầu không có à vậy nó Ở vậy nó chết luôn rồi chịu thôi nó chết luôn rồi cô chưa Mày đâu còn nhẹ chứ đập nó đầu có lên dùng thằng đá thì coi như là chết rồi đúng không đúng không dạ đúng nó, <laughs> nó nó tức là nó là nó đào đất nó cắm đầu nó đào đất sau đó đụng đầu vô cục đá nó chết luôn hả Vâng. không vâng. thực ra vẽ ra một cái cục sắt đó cô con chụp nó đụng vô xong rồi cái nó chết luôn đây con đó rồi tội nghiệp con con chuột chuỗi của tôi quá cô ơi cho con đố một lần nữa được không cô mỗi bạn được một lần con, rồi cô trang ngoài ân thảo với cô cho con đố với cô cô trang ngoài ân thảo dạ là cái gì mọi người yêu nhất mà hai đem đi đem lại cái gì mọi món người món gì hả em... con món gì hả dạ không à chứ à. con nói lại đi con nói lại đi Ủa? cái gì á mà người ta cứ đem đi đem lại cái gì mà Ủa? người ta cứ đem đi đem lại bảo ngọc vàng, vàng, bảo ngọc với thành đạt có câu trả lời không con ông bà đem cái đi đem lại mà đâu phải mọi người đâu cái gì mà mọi người hay đem đi đem lại má không có mọi người hay đem đi đem lại áo điện thoại quần áo quần áo quần áo điện thoại chính xác không ân thảo nghe dạ không khánh thi con có đáp án không khánh thi cái gì đọc lại đọc lại câu hỏi ơi con đọc lại câu hỏi ơi cái gì mà mọi người đem đi đem lại cái gì mà người ta hay đem đi đem lại à cái gì tiền hả cô con phải hỏi bạn ân thảo ân thảo là người ra câu đố cô trang cũng đang là người giải câu đố con con này con biết hả à, dạ thịnh vậy ân thảo nói thịnh đây thịnh trả lời thịnh điện thoại bên bé túi bên bé đồ trang điểm đồ trang điểm ở dưới quê ông ta rồi qua ba lượt rồi qua ba lượt trả lời mà không có câu trả lời chính xác rồi mời chủ à, chủ thớt trả lời đáp án của mình cái kim trả đồ chứ là cái gì cái kim máy đồ hả kim may đồ kim may đồ hả con nó đem đi đem lại như thế nào con giải thích cho các bạn hiểu đi dạ, sao vậy con phải đi lại chứ ở dưới quê mấy ông bà á mỗi lần mà ông để con tới cho con tắt con tắt mắt của ông nội con gì nè là, ông bà cứ đem đi đem lại thấy cháu bị rách đồ lên lấy cái chi may đồ ra cái à. sau lại cho cháu à vậy đó hả à. dạ, dạ. trời ơi làm rối hết cả não hôm nay các Ôi, bạn con thì nghĩ cái khác hả cô Cô cho con đố đi cô Con đố đi, con đố đi Con đố nữa Bây giờ, bây giờ, bây giờ từ nãy giờ bạn nào chưa đố giơ tay lên Bạn nào chưa ra câu dạ, đố Một là Thiên Kim nè, Đạt với Ngọc nè Thiên Hà Ấu quên cô Trang xin lỗi, Kim Uyên nè Rồi Thiên Hà nãy con đố chưa Thiên Hà Rồi bạn Bảo Ngọc với Thành dạ, Đạt Chưa, nhưng mà con chưa có câu đố À con chưa có câu đố đúng không Vậy là Khánh Thi con có muốn đố các anh chị không Nhật Anh chưa đố nè đúng không Thì à, Kim Uyên chưa đố nè Minh Châu nhỏ chưa đố nè Bảo Ngọc bây giờ chúng ta chơi bốn câu đố nữa nha Con biết con đố đây Nãy giờ Thịnh đố đầu tiên rồi con nhường cho các bạn nữa Bây giờ tập trung ngồi giải câu đố đi nè Thịnh Rồi mời Minh Châu nhỏ Cô Trang sẽ mời theo thứ tự từ trên xuống nha Minh Châu nhỏ Cô Trang ơi à rồi bạn minh châu không có câu đố đó không có câu đố bỏ tay xuống rồi tới uh, kim nguyên à, câu đố của con là một con vịt đi trước một uh, đi hai con vịt đi trước hai con vịt rồi hai con vịt đi sau hai con vịt hai con vịt đi giữa hai con vịt hỏi có bao nhiêu con vịt trời con bốn con vịt hai con vịt hai con vịt hai con vịt 6 trăm Việt Việt luôn ba... Rồi Mời Thịnh tám con tám Chưa chính xác Thịnh ơi Bạn nào có đáp án Thiên Hà sáu con vịt sáu con vịt thi... Kim Nguyên Sai luôn cô Chưa chính xác luôn bốn con vịt 10 con cô chơi nghe cô chơi nghe nè thiên an bốn đáp án là mấy con bạn nào có đáp án mới không dạ con rồi thiên an trả lời dạ thưa cô là 10 con vịt 10 con vịt chưa chính xác luôn hai con vịt hai con vịt đáp án của chị bảo ngọc với lại anh thành đạt là hai con vịt con rơi đúng rồi tôi luôn cô hả, hả chưa đúng luôn hả bốn con vịt cô bốn con vịt nhã dạ, vi đáp án là bốn con vịt dạ chính xác là bốn con vịt con rơi lớp nha bởi vì có hai con vịt đi trước hai con vịt hai con vịt đi sau hai con vịt và hai con vịt đi vừa giữa hai con vịt là tổng cộng chúng ta có bốn con nha hai con đi trước hai con đi sau hai con chính giữa đúng chưa rồi cô trang nha dạ. ok thịnh con có thể rời lớp rồi cô trang à, mời à, nhật anh mời con ra câu đố ok con có câu đố gì con đố chưa mà Thịnh nếu mà con có việc con có thể rời lớp nha Thịnh ừ, dạ. Con không có câu đố À con không có câu đố ở Nhật Anh Rồi còn một câu đố Còn hai câu đố còn lại là dành cho chị Bảo Ngọc với lại anh Thành Đạt Cô Trang mời hai bạn Đố mọi người Tại sao hai bằng mười Con nói lớn lên xíu đi Đạt Hả Để dạ, đố mọi người Tại sao hai là bằng mười Tại sao vậy con ai lại Cô Trang đọc lại câu hỏi đi Cô Trang vẫn chưa nghe được anh Đạt nói gì hết Có mọi người Tại sao Ai là Tại sao gì Ngọc Tại sao con biết Đố mọi người tại sao hai lại không biết Tín hiệu mạng của con cô Trang nghe chập chờn Nên là cô Trang không có nghe rõ được cái khúc giữa Con lặp lại giúp cô nhé Ngọc đố mọi người sao con em học ơi bằng mười tại sao hai bằng mười sao cô à, cô trang cũng không nghe được cái khúc đó luôn á con chat đi ngọc con chat vào trong cái khung chat đi cô lặp lại cho các bạn đợi chút xíu à, bảo ngọc với thành đạt à, chat vào trong cái khung chat rồi cô sẽ đọc lại cho tụi con Đây để cô Trang đọc nha Tại sao, Tại sao 2 bằng 10 Câu đố là tại sao 2 bằng 10 2 bằng 10 à. Tại sao 2 bằng 10 Con biết luôn Cái này là chắc chắn là sẽ có câu đố mẹo gì rồi Rồi mẹo quá con không biết luôn <laughs> con cũng không biết rồi dạ. lên các bạn nào có đáp án không tại sao dạ. hai bằng 10 nhã dạ vi tại chứ nhã vi ơi tại sao hai bằng 10 nè wow chịu thôi coi coi rồi hay quá anh đạt với lại chị ngọc đưa ra đáp án đi các bạn các bạn không có đáp án rồi đó mọi người tại sao hai bằng mười không có đáp án đáp án là gì con tại, vì cái số 2 là số 1 cô chưa nghe các bạn tắt mic đi để cho chị Ngọc chứ anh Đạt giải đáp án nè tắt mic cho cô rồi con giải đi Ủa? dạ tắt mic Minh Châu dạ tại con thứ hai ở trên đồng hồ là số 10 á cô à đáp án là tại sao hai bằng 10 có nghĩa là con số 2 ở trên đồng hồ đó là con số 10 hiểu không các bạn nào hình dung ra không rất thông tức là ví dụ như á 6 giờ đúng không là cái cây kim dài nó chỉ số 12 cây kim ngắn nó chỉ số 6 nhưng mà cây kim dài khi mà nó chuyển qua số 2 thì người ta không có gọi là 6 giờ 2 mà người ta gọi là 6 giờ 10 nên bạn nó mới nói là vì sao 2 bằng 10 có nghĩa là khi cây kim trên đồng hồ con số 2 trên đồng hồ đó là thành con số 10 các bạn hiểu chưa cái này là coi như con rất bận <laughs> rồi hôm nay là chúng ta khởi động một ngày cho một cái khóa học mới về mai mép là 45 phút đầu là chúng ta đã đi tìm hiểu về khám phá về não bộ của mình à, cô trang nhắc lại một phút nè não bộ của mình có mấy bán cầu não các bạn cô lúc cô lúc đầu cô trang chia sẻ thì não bộ của mình có mấy bán cầu các con nói lại cho cô Giang nhớ cái ờ, nhắc kiến thức lại cho tụi con nè đúng rồi não bộ có hai bán cầu một bên là phải não trái một bên là não phải đúng rồi một não một bên não trái một bên não phải thế não trái nó điều khiển phần thân nào à... não trái điều khiển phần thân nào thân trái não trái không tụi con nên nhớ một cái gì nè nhớ nè bán cầu não điều khiển chéo nha bán cầu não nó điều khiển dạ, chéo cho nhau đúng rồi trái thì điều khiển bên phải não ờ, phải thì điều khiển bên trái đúng rồi đó là lý do mà vì sao hồi nãy cô trang cho tụi con tập các bài tập thể dục não bộ được chưa đúng không bởi vì khi mà tay tay ừ. trái nè tay trái tụi con làm một cái hành động khác và tay phải nó làm một hành động khác thì lúc này hai bán cầu não nó đang xử lý hai cái ờ, việc cùng lúc điều đó dạ. giúp cho tụi con theo thời gian mà tụi con rèn luyện nó sẽ giúp cho bán cầu não của tụi con càng ngày nó càng khỏe mạnh và nó kết nối với nhau dạ. rất là tốt hiểu không Dạ, dạ ví hiểu ví dụ như là sắp hồi trước giờ các con đi học ở trên trường á chúng ta ghi chữ rồi ghi theo kiểu là liệt kê phía dưới á thì nó gọi là học cái đó nó nó sẽ thiên về bán cầu não trái và cái bộ môn mai mét mà cô trang đang hướng dẫn cho tụi con trong cái chương trình cái khóa học này á dạ. thì nó sẽ kết hợp giữa não trái và não phải và nó ghi chép theo một cách thuận theo tự nhiên và cô Trang sẽ hướng dẫn cho tụi con theo một cái luật của chuẩn quốc tế được chưa để cho tụi con biết sau này ghi chép sơ đồ tư duy nó sẽ như thế nào bởi vì cô Trang hiện tại cô Trang um, đã được đào tạo bởi thầy uh, Marek Kaspersky <laughs> thầy đang là trưởng ban trọng tài uh, bộ môn mai mép của thế giới và cô Trang cũng đang nằm trong là ban trọng tài à, chấm thi của à, hội đồng chấm thi cuộc thi 5 phút thuộc bài của Tâm Trí Lực nên cô Trang sẽ sử dụng cái kiến thức này cô Trang hướng dẫn cho các con để cho các con nắm ngay từ đầu tụi con nắm được những cái quy luật chuẩn nhất được chưa rồi và hôm nay là thể theo yêu cầu của các bạn á, là học có 45 phút 15 phút còn lại là xin chơi đúng không rồi ok các con rồi bữa sau á chúng ta sẽ học tiếp ha Ủa cô Trang vậy có vẻ may mắn không cô? Ngày buổi sau chúng ta bắt đầu học về các luật của vẽ à, may mép nha tụi con Dạ à, Cô Trang nhớ chỉ con lại cái bài à, mà học trước con gửi cô Trang nha cô Giang cô Giang sẽ hướng dẫn cho cho Kim Uyên với tất cả các bạn ở trong lớp của mình nó có các bước để vẽ ra một sơ đồ tư duy như thế nào khi sau khi mà tụi con học và rèn luyện trong khóa này tụi con sẽ biết vẽ sơ đồ tư duy ra làm sao cho nó đúng được không dạ. cô Giang sẽ đồng hành với tụi con trong nhưng mà nè cô Giang nói là các khóa học của mình á cô sẽ đồng hành chia sẻ với tụi con trong 30 ngày tức là 30 ngày trong đó thì sẽ có 8 buổi học lý thuyết tức là một tuần chúng ta sẽ học hai buổi nha và còn lại là cô sau... Trang kêu mấy bạn tắt mic đi cô Trang để tôi tắt mic rồi các bạn tắt hết rồi con tức là cái khóa học này chúng ta sẽ diễn ra trong vòng một tháng tức là 30 ngày trong đó các con cô sẽ đồng hành với các con 8 buổi dạ. lý thuyết được chưa dạ 8 buổi lý thuyết để dạ. hướng dẫn cho các con các quy luật và chúng ta sẽ cùng nhau vẽ còn lại cô trang cũng sẽ giao bài tập về cho các bạn vẽ rồi vẫn là cái cái cái sau khi vẽ xong là đăng lên facebook nha và vâng. nộp bài được không dạ, dạ, dạ được các bạn được không dạ được dạ được rồi ok bài tập hôm nay là cái gì vậy cô hôm nay hôm nay á, là các bạn chỉ về à, tiếp tục tập cho cô về những cái bài tập thể dục não bộ nha và sau Có đó mấy bài tập cô? Sau đó là tụi con có thể chia sẻ lại giống như nãy giờ tôi Trang chia sẻ là tụi con nói lại à, các cái các các bài học mà nãy giờ tụi con rút ra là bán cầu não của chúng ta sẽ có hai bán cầu não bán cầu não phải và bán cầu não trái bán cầu não phải thì nó sẽ điều khiển phần thân bên trái và bán cầu não trái điều khiển phần thân bên phải và bán cầu não phải là nó mạnh về những cái gì hình ảnh nè âm nhạc giai điệu rồi màu sắc sự liên tưởng tưởng tượng hiểu ờ, không rồi còn mấy từ não trái thì thế mạnh của nó là những con số con chữ ký hiệu ký tự à, logic sự tính toán được chưa đó tụi con dạ chia sẻ tụi con giống như đứng lên thuyết trình vậy đó quay một cái video clip ngắn thôi dưới 5 phút thuyết trình lại được không dạ được cô rồi xong rồi xong xong rồi ủa mà cô dưới 5 phút được không cô dưới 5 phút con dưới 5 phút nha một video dưới 5 phút ngắn gọn thôi rồi xong rồi tụi con chia sẻ là não bộ của mình nó thích hình ảnh hơn chữ và số rồi não bộ sẽ có rất là giỏi trong ờ, việc tưởng tượng nè liên tưởng nè rồi não bộ thì rất là thích màu sắc và não bộ cần có sự sắp xếp được chưa các bạn nhớ nội dung không dạ nhớ các bạn nhớ nội dung không à ngọc Ngọc với lại ờ, Ngọc với Đạt á Tụi con chưa có tham gia vào cái nhóm của Để cô Trang ờ, nhắn cho mẹ và nói Tụi con tham gia vào trong cái ờ, cái nhóm của Zalo uh, của cô nha Để có gì mà khi cô gửi link học Với lại cô sẽ gửi cái link uh, nhóm Facebook cho mẹ tham gia Rồi Các bạn nhớ tập thể dục nha Tập thể dục cho não bộ của mình nha dạ. Và nhớ cô chia sẻ Cô vậy cô có gửi link Zoom không cô? Cái gì con? Để cô có gửi link vào giùm không cô? Link gì Kim Nguyên? Có gửi link vào giùm không để cô? Link vào Zoom gì con? À, ờ, ý là mấy tiết học của thầy á có link vào Zoom không vậy cô? Có con, tức là con đang hỏi mấy cái học ở trên trường á hả, trên của tâm trí lực á hả? Dạ mà con thấy không có link vào Zoom cái đó con có thể theo dõi trên fanpage của thầy nha Kim Nguyên dạ ừ, tại vì á, các con sẽ biết mình học lớp nào ừ, à, thông thường đó là ừ, đầu tuần cô trang hay gửi cái lịch học lịch học của mỗi tuần vào trong group thì con theo dõi và con cứ theo dõi trên fanpage của thầy ha để để để dạ. để để ờ, con không bị dở buổi học của mình rồi nha hôm nay cô trang sẽ kết thúc lớp học của mình ở đây dạ, cô trang chào các bạn